Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Quay lại video clip của bên Lộc Phát Tài ngày hôm nay đó, Sẽ làm video clip đó, chia sẻ cho anh em về bộ môn chơi bầu cua biệt mới nhất 2020 này anh em nhé đó, Thì bầu cua biệt bầu cua không tan hoặc tất cả các loại bầu cua ha, bầu cua đấu trường trong tài thợ 5 năm đều bên cơ sở của mình đều cung cấp cho anh em thì hôm nay về một số sản phẩm mới để mình à, up lên đây mình sẽ chia sẻ qua clip này anh em xem á nhớ đăng ký kênh và nhớ sẽ xem hết video để biết thêm về sản phẩm của bên mình à, sẽ bắt đầu cho anh em biết được nha thì cái hàng này cực kỳ là mới anh em nhé đó bất kể anh em đi chơi nơi sòng sỡ nào người ở nhà nó sẽ báo qua cho anh em biết được ha đó, và các anh em có thể đánh anh em chỉ cần vào ha nơi cơ sở của mình sử dụng và test hàng và mình sẽ chỉ qua cho anh em một cái điện thoại thôi anh em nhé điện thoại này thì anh em chơi vào sòng chơi mình xin nói luôn đi vào sòng chơi các anh em vẫn ẩn bình thường ha nhưng mà có thể soi được qua những cái thau này thùng này thau thùng bột cua anh em nhé của người ta hoặc là nắp tài xỉu màu đỏ này màu đen hoặc là nano đó thì vẫn có thể soi qua được đấy thì hôm nay á, thì sẽ đọc sẽ chứng nhân cho anh em thấy qua được cái thau uh, xanh này hay không đó để anh em thấy được đánh được bột cua nha anh em nhé đó thì giờ đọc sẽ bóc một ba hộp đi bóc ba hộp chợ bình thường anh em nhé hộp thì không tan tích gì anh em nhé đó mình sẽ test 500 này anh em ha thau dĩa chén bát của người ta bình thường đó thau này này không đó chén bát không cũng vậy bình thường đúng không đó là lộc sẽ để cục 500 này ở đây rồi lộc sẽ lấy cái nắp này ha nè đánh một cua này ví dụ như người ta lắp cái nắp này đi cho là lắp lắp cái nắp màu xanh nè anh em nhé anh em thấy màu xanh không cực kỳ làm sao mà anh em thấy được ở trong này thì sẽ có những cái sản phẩm như là máy này anh em nhé máy này rồi mình sẽ test sơ qua này mình đánh à, vài cây xong mình sẽ đưa lên màn hình cho anh em xem nha đó như cái này mình chỉ cầm máy này thôi là người ở nhà nó sẽ nhìn qua một màn hình nữa nó sẽ thấy và sẽ báo qua tai nghe từ xa cho anh em nha như cái này thì mình quýnh là hai con cá một con tôm trong này thì mình quýnh một con thôi anh em nhé mình khe ha hoặc là muốn chính diện một con cá đúng không hai cá một tôm rồi mình lắc này rồi mắt thường làm sao mà nhìn thấy qua được cái thau này đúng không anh em đó nhưng mà nhờ vào chiếc điện thoại này ha chiếc điện thoại siêu đẳng cấp này anh em nha đó mình thấy được trong này là con cua con tôm con bầu luôn mình thấy được ba con anh em nha thấy được ba con này cua tôm bầu luôn anh em nha thì anh em sẽ đánh này, cua tôm bầu đúng không không phải là vào sòng mình cầm cái điện thoại này mình nhìn mình thấy mình đánh đâu anh em nhé mình chỉ cầm cầm cái điện thoại thôi điện thoại này nó sẽ là chế độ ẩn hết ẩn hết tất tần tật anh em có thể là xem phim hoặc là youtube youtube gì đó bất kể ha những tin hay bất kể cái gì cũng được thì anh em ở nhà nó sẽ là xem qua được cái màn hình một cái máy điện thoại ở nhà ha nó sẽ báo qua tai nghe bộ phận tai nghe báo từ xa ha đó và sẽ kèm theo nghe cực kỳ là nhỏ nhật bắp để có thể báo cho anh em chơi ha người ta sẽ báo thấy được cái gì trong uh, cái thau này nó sẽ báo cho anh em chơi ha ví dụ như bây giờ là ví dụ như người ta thấy là con uh, cua tôm bầu đi ha à, người ta sẽ báo cho anh em là cua tôm bầu để anh em có thể biết được cái anh em đánh đúng không đó mình lắc nè cách chơi như thế nào anh em cứ liên hệ qua mình qua số điện thoại là 0981 521 779 hoặc là 0966 521 779 mình sẽ tư vấn kỹ về sản phẩm này cho anh em nhé đó như cái này mình đánh được nai nè gà nè tôm luôn nai tôm gà luôn anh em nhé nai tôm gà luôn đó các anh em thấy không hay không nai tôm gà luôn đó tiếp này rồi cái này như, là mình thấy được cái tôm nữa nè anh em nha thấy được cây tôm thì mình muốn cây tôm thôi ha thấy được một cây thì sẽ báo được một cây cho anh em đó đúng không rồi mình sẽ test qua thau đỏ này thùng đỏ này đó mình sẽ để xanh xanh ở đây mình lấy cái thùng này vào ha đó như anh em miền tây thì sẽ chơi những cái thùng này cực kỳ là dày anh em nhé đó vẫn có thể qua được anh em nhé mình lắc này đúng không lắc bất kể lắc lắc cỡ nào cũng được đó như cái này mình thấy được cây cua đúng không anh em mắt thường làm sao mà nhìn qua được cái này đúng không mình thấy được cây cua mình sẽ đánh về về cua này đó các anh em đúng không đó mình sẽ chứng nhân chứng nhận cho anh em thấy được ha mình sẽ đem cái máy này qua đó mình sẽ đem cái máy này qua mình sẽ test cho anh em luôn đó đây các anh em thấy không anh em nhìn vào màn hình đi đó các anh em nhìn vào màn hình thì đây đúng anh em các anh em thấy không đó nó soi qua thùng này thùng nó soi xuyên qua luôn anh em thấy không đó mình để đưa sát vào này đó đúng không anh em cua nè đúng không anh em gà nè ha đó mình sẽ lắc nè ừ. chứng nhận cho anh em thấy vào xong không phải là cầm cái máy này rồi đâu anh em nha cái máy này nó, nó sẽ là chế độ ẩn hết đó nó sẽ là chế độ ẩn hết cho anh em luôn à, ẩn hết cỡ cho anh em luôn nha đó các anh em chỉ việc đánh thôi đúng không đó. mình sẽ đâm xa là tí đúng không đó các anh em thấy trong không thấy hết cho anh em nha thùng thiết đồ anh em sẽ đều thấy hết đó mình sẽ chỉnh ánh sáng cho anh em đó anh em thấy không cái góc này con gì nè đúng không đó mình sẽ đưa qua sơ cho anh em xem đúng không thì như vậy thì ở nhà nó sẽ báo cho anh em đánh ok không đúng không đó mình sẽ đưa cái thau xanh này vô đó, mắt thường thì anh em làm sao mà nhìn qua được cái thau xanh này đúng không anh em mắt thường là làm sao nhìn qua được thau xanh nhưng khi mình đưa màn hình này vào đúng không đó các anh em nhìn vào trong này đúng không các anh em thấy gì không đó đó các anh em thấy không đó thấy cực kỳ là rõ luôn ha thấy cái tôm cái đồ trong này tích tình tịch đúng không đó mình sẽ lắc lên này đó, mình sẽ đưa máy ra thì anh em không thể nào thấy được đúng không mình chỉ cần kê cái điện thoại này vào đúng không đó là anh em thấy được rồi đúng không đó ở nhà nó sẽ thấy và sẽ báo cho anh em biết đúng không đó thấy cua đúng không anh em đó mình làm video clip thì mình đôi khi mình sẽ quay gần lại cho anh em xem đúng không chứ còn mình quay xa thì anh em không thể nào mà thấy được đúng không đó các anh em thấy không tiếp tục mình đưa cái thau đỏ vào này để mình lấy thau đỏ nha bất kể thau xanh này đó như cái này các anh em làm trái vẫn ngon anh em nhé đó mình đưa rồi thì làm sao mắt thường các anh em nhìn qua được đúng không đó mắt thường làm sao các anh em nhìn qua được cái này đúng không nhưng mà khi mình đưa cái máy này vào đó thì anh em mình nhìn kỹ đi đúng không mình đưa cái máy này vào mình có thể thấy hết được ở trong này đúng không anh em đó thấy được cái cua nè đúng không mình sẽ lấy nét nè đó thì cái này nó vào chế độ ẩn hết nha anh em nhé đó vào chế độ ẩn hết đúng không anh em nếu mà anh em chơi sẽ vào được chế độ ẩn này các anh em vào YouTube, Zalo gì bất kể cái gì cũng được nhưng người ở nhà nó sẽ qua một cái màn hình nó sẽ báo qua tai nghe từ xa cho anh em đúng không khi anh em lên đây test hàng mua hàng mình sẽ tư vấn như vậy và mình sẽ chỉ cách chơi ha đó như cái này đúng không đó như mình vào mình thấy mình đánh tiếp nè đó mình thấy hai cua con gà thì mình đánh ờ, cua gà đúng không đó, lắc bất kể lắc lắc cỡ nào cũng được đúng không đó mình thấy hai ba cái tôm luôn anh em nhé ba cái tôm đi hết về tay bán đứt sài gòn đánh về tôm luôn à, mình khẳng định bắt hết sài gòn đánh về tôm cái này luôn anh em tin không đó ba con tôm đúng không đấy thì mình sẽ test sơ qua sản phẩm thì thôi còn em nào á muốn tham khảo về thêm những cái sản phẩm của đồ, đồ chơi về bầu cua bịp ha đó, thì hãy liên hệ với mình qua số điện thoại là 0981 521 đó, hoặc là 0966 521 sẽ gặp trực tiếp là có tài nhé và sẽ tư vấn thêm về sản phẩm này cho anh em chơi đấy thì năm 2020 này chúc anh em thành công về bộ môn chơi bầu cua bịp này anh em nhé chào anh em